cấu hình hệ thống nhận thư về Gmail đó có nghĩa là hồi nãy Giang có kêu mọi người à, à, cài cái ứng dụng à, cài cái à, WordPress SMTP đó cái plugin á thì để mà cấu hình có nghĩa là khi mà khách hàng người ta gửi thư nó sẽ nhảy về cái Gmail của mình luôn thì bây giờ mình sẽ à, đi theo từng bước để mình cấu hình thì đầu tiên để mình tạo ha mình à, mình truy cập vào cái phần quản lý tài khoản của Google ha bây giờ Giang sẽ truy cập phần quản lý của Google để Giang cấu hình thì Giang sẽ truy cập vào cái Gmail mình sẽ mở cái Gmail mở cái uh, trình duyệt uh, Google lên sau đó mình click vào cái logo Google nè mình click vào cái phần quản lý tài khoản Google của bạn nè rồi sau đó mình sẽ click vào cái phần bảo mật nghe mọi người rồi mình phải mở xác minh hai bước lên ha bây giờ xác minh hai bước lên mình phải mở xác minh hai bước này ha rồi bắt đầu mình mở xác minh hai bước lên nha mọi người ơi xác minh bằng điện thoại xác minh bằng bằng bằng số điện thoại hoặc là xác minh bằng à, bằng cái à, trình giả lập nào đó cũng được rồi mình có thể xác minh bằng cái à, điện thoại của mình ha rồi nó sẽ gửi cái tin nhắn về à, cái số điện thoại này 635 728 rồi nhập cái mã vô xác nhận xác minh hai bước rồi bật xác minh hai bước lên xong mình sẽ thêm cái phần à, mình quay lại mình bắt lại cái ha rồi xác minh hai bước xong rồi đó nó sẽ có cái phần gọi là mật khẩu ứng dụng mọi người để ý nè ha là xác minh hai bước nó nó vừa bật lên là nó sẽ nhảy thêm một cái một cái tab gọi là mật khẩu ứng dụng mọi người click vào cái mật khẩu ứng dụng này đăng nhập lại rồi mình chọn vào phần khác ha rồi mình nhập cái uh, tên miền website mình vào mình bấm tạo rồi mình copy cái cái cái dãy số này nè mình để đây đi mình đừng có tắt mình đừng có bấm xong nha mình để cái dãy số này đây nha mình quay lại mình cấu hình vào website mình cấu hình vào cái phần à, login rồi mình sẽ kéo xuống kéo xuống cái phần WordPress à, smcb này mọi người để ý ha rồi mọi người bấm vào kích hoạt giúp gian ha rồi bấm kích hoạt xong rồi mọi người à, nó đã kích hoạt nhưng mọi người bấm vào phần thiết lập Rồi, thiết lập. Địa chỉ mail gửi. Mail gửi là cái địa chỉ mail mà vừa rồi mình tạo cái à, mã này á. Thì mọi người copy cái mail đó vô ha. Copy vô, người dán vô. Rồi. Tên mail gửi là era gì đó. Sale Center. Rồi giả sử mọi người muốn chuyển tiếp cái mail này khi mà gửi cho khách nó sẽ chuyển tiếp đến một cái mail nào đó mà mình tin tưởng mình dùng mình, dùng thường xuyên á, thì mọi người nhập vô à, info rồi Giang sẽ chuyển tiếp vô mail này là mail cũng của Giang luôn rồi BBC ha BBC có nghĩa là gửi cho một cái mail đó ẩn danh giả sử mình gửi một cái mail ẩn danh nào đó cũng của Giang luôn có nghĩa là mỗi lần gửi mail nó sẽ BBC cho cái mail đó BCC chứ quên rồi máy chủ email này ha là smtp ha gmail.com nha mọi người rồi đổi thành gmail.com nha rồi mình chọn là SSL TLS rồi à, chỗ cái cổng này là cổng SMTP để dân nhớ cái mã cổng này là 425 hay gì đó biết phải không để chút dân kiểm tra lại cái cổng này ha cái mã này dân quên mất tiêu rồi rồi chứng thật là có ha rồi à, smtp username này ha là cái gmail của mình mình phải nhập cái gmail này lên cái gmail mà mình vừa rồi mình tạo cái mã thiết lập á rồi sau đó mình sẽ copy cái mã này mình dán vô cái phần password dưới đây gọi là mật khẩu này nè rồi mình dán vô đây rồi à, để dân kiểm tra lại lại cái cổng uh, à, SMCP này nó nó là mã bao nhiêu dân quên mất tiêu rồi đợi Giang xíu nha Giang sẽ truy cập lại website này của Giang chứ Giang có rất nhiều website Giang thiết lập nó nhanh lắm khi làm quen là thiết lập cực kỳ nhanh luôn nó là 465 rồi mình nhập vô 465 nha mọi người không phải 425 465 rồi mọi người để ý lại ha kiểm tra lại ha cái mail nè rồi à, tên mail gửi nè rồi à, những cái thông số này mọi người kiểm tra từng thông số ha Giang sẽ lướt lại một lần mọi người kiểm tra ha cái mail mà mình thiết lập cái mật khẩu gọi là mật khẩu ứng dụng rồi cái tên người gửi có nghĩa là một cái sàn giao dịch nào đó cái sàn giao dịch là Giang sẽ ghi là sàn giao dịch không không ghi này mà ghi là sàn giao dịch bất động sản Hera đi ha rồi bấm là Fox rồi rồi mình uh, relay relay to rồi bấm BCC nha rồi uh, máy chủ SMTP là cấu trúc này nha mọi người smcp.gmail.com nha rồi uh, loại mã hóa là SSL rồi cộng với SMTP là 465 ha chứng thực SMTP là có ha rồi cái mail mà nãy mình tạo mật khẩu ứng dụng mật khẩu ứng dụng mình dán vô đây mật khẩu ở đây mã mật khẩu nãy mình tạo mật khẩu ứng dụng nè rồi rồi mình bấm là lưu thay đổi rồi nó đã lưu rồi bây giờ giang sẽ kiểm tra cái mail này nó đã ok chưa thì mọi người có thể giúp giang cho giang những cái mail của mọi người đi giang chuyển tiếp cho mọi người thử coi ha ai có thể nhắn cho giang một cái mail của bạn nào đó được không ạ à? giang sẽ gửi mail thử cho mọi người ha Thu Lan nè Rồi cứ ấy đi gian test Rồi Gọi là Test mail Từ e ra ha Rồi chúc bạn một ngày tốt lành Sau đó Giang sẽ gửi mail thử mình phải kiểm tra nha mọi người mọi người cấu hình xong mọi người phải kiểm tra lại nha rồi nó đã gửi thành công nè nó để là mail kiểm tra đã thành công nè không có lỗi gì hết không có vấn đề gì hết rồi à, chị Lan hay bạn Lan nào đó có thể là giúp Giang kiểm tra lại cái mail nó đã nhận được chưa rồi Giang test thêm một cái mail nữa rồi cũng cùng nội dung luôn rồi gửi thành công luôn